móc cũng cũ cũ dạ đúng rồi nhìn nó à. dơ dơ lắm còn à, em á thì nhìn bà xã thấy trời ơi, sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bó vô quần thời của em cách đây 10 năm không không có ai vậy hết ừ. em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không dạ không nó nó không phải là đùng một cái à. mà mình à, thấy là nó bất bình thường mà nó sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ nhỏ nhỏ Đã. thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình nãy giờ dương kể thì các anh chị cũng nghe là em là có bị bệnh là điệu bẩm sinh á nghĩa là em rất là điệu cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với dương là vì vì em điệu hơn các bạn ừ. chương trình người ta có 3 tiếng à và tụi em thống nhất là mặc ba bộ đồ ban đầu dương đề nghị thì rất là mắc cỡ sợ dạ. em không chịu nhưng mà em nghe ba bộ đồ em mừng quá tại vì tại vì mình mình được điệu dạ đúng rồi thích quá cho nên nó là đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là ừ. mình rất là thích đẹp mình rất là thích rồi. uh, chỉnh chu vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em à, có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á thì có một lần à, em nhắn tin với dương là em đi làm về tối thì à, dương nói là sẽ đón em về ừ. cho nên đó là dương chở em về thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở thì đó lần đầu tiên gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau ừ. bên ngoài lúc đó là có tỏ tình luôn không dương chưa anh chưa cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel À. à, ngày Noel năm rồi, wow. Noel vừa rồi chính là kỷ niệm à, chín năm, 9 năm Ủa? ngày quen nhau. Wow. 9 năm. Dạ. 9 năm ừ, luôn. 9 năm quen. Mình thấy cái đơn là mình thấy có vấn đề ừ. rồi đó, đúng dạ. không? Dạ đúng rồi. Lời đầu tiên thì xin phép được chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ chồng son. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Đàn thì mình sẽ có hát nữa tại vì ừ. em đàn không có hay, em hát thì cũng không có hay, nhưng mà hai cái đó hợp lại thì nó đỡ dở hơn. Đỡ đỡ thì dạ, dạ. Nhưng mà cái đối tượng mà em phục vụ chính là ai nè? Yeah dạ. Dạ, dạ bà xã đó à. đó đó đó dạ. rõ ràng để chi biết không để lúc em đờn là em được quyền nhìn thẳng vô mắt bà xã dạ. thực ra thì khi mà đàn thì em cũng không có cần nhìn đâu tại ừ. vì cái bài hát mà em viết á thì cũng là viết về bà xã à, trong lúc em lên dây đó à, dạ. chuẩn bị đó thì dạ. bây giờ mời em bây giờ dạ. em giới thiệu em một chút vừa xong một cái là tiếng đàn cất lên liền đúng yeah. rồi dạ em xin chào chị hồng vân xin chào anh quốc thuận và tất cả những uh, quý khán giả xem chương trình này ạ à. ừ. em tên là nguyễn vũ ngọc châu thì em đang làm cmo là là chuyên môn cho văn phòng đại diện của viện tế bào gốc ESL Bio chào mời em Dạ, à, hiện tại thì em đang là giáo viên tiếng Anh, em tên là Nguyễn Thái Dương Thì à, các bạn học trò của em hay biết là em hay à, dùng âm nhạc để mà đưa vô bài học để mà dạy À, Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không có dùng âm nhạc để đưa vô bài học mà mình chỉ nói về tình yêu, tình yêu. gia đình rồi. thôi à, Là Dương nhiêu tuổi rồi cưng? À, Hôm nay em uh, ngót nghét 30 rồi Ngót nghét 30 dạ. Lẹ quá Sáng 5 ngàn xôi, chiều 3 ngàn trà đá Đó ờ, à. Còn uh, Châu thì sao? Vậy dạ, Châu... em ngót nghét bằng dương À, à 29 à, Thôi giờ em đàn một bài để cho anh chị dạ. ké Ké, coi. đúng dạ, rồi dạ, đó Nghe ké cái coi Dạ vâng, à, em rất là hân hạnh Thì cái bài này nó tên là cái bài uh, Tự nhiên Tự nhiên hai người chẳng quen biết nhau Mà có thể cho chuyện suốt đêm thâu tự nhiên hai người nào thân thích đâu mà trái tim chung nhịp cầu tự nhiên hai người từ hai xứ sở chẳng biết sao lại gặp gỡ tự nhiên hai người hai quê xa lạ giờ sống chung một nhà lạ thật đấy lạ thật đấy tự nhiên mình gặp nhau ô lạ thay ô lạ thay tự nhiên ta tâm đầu ô ngộ ghê ô ngộ ghê tự nhiên mình chung lối suốt đường đời tự nhiên mình thành đôi tự nhiên hai người từ đâu khiến xuôi lại chỉ ngọt sẽ bùi một khi có người sầu lo chẳng vui người kia ý a cùng với nụ cười tự nhiên bên đời anh đây có thêm người thân ý ấy là chính em tự nhiên trong nhà anh nay có thêm người anh sớm về mỗi đêm lạ thật đấy lạ thật đấy tự nhiên mình gặp nhau ô lạ thay ô lạ thay tự nhiên ta tâm đầu ôn ngộ ghê ôn ngộ ghê tự nhiên mình chung lối suốt đường đời tự nhiên mình thành đôi rất bài hát là hay quá em ơi dạ rất hân hạnh rất cảm ơn anh nhé anh rất muốn biết à, hai vợ chồng em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào dạ vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau á là à, em đại diện cho lớp em và chồng em đại diện cho lớp chồng em làm mc trong ờ, trong cái chương trình gọi là truyền thống khoa về sinh học à, tụi em cùng trường cùng khoa chỉ khác lớp thôi ạ à. chắc là em gặp cô này là chắc là không bình thường nào đúng không cũng không có bình thường trước khi mà lên sân khấu làm mc á là em thế cho một người bạn chắc vợ em không dám nói đó chứ vợ em về kể lại trời lần đầu tiên gặp anh á em thấy cái gì đó nó dơ dơ <laughs> tại ngày xưa sinh viên tự nhiên mà à. Ờ, cái này ờ, chắc cũng xin lỗi ờ, các bạn à, <laughs> tự nhiên chứ thực ra mà nói mình là cũng là người tự nhiên ừ. thì mình thấy sinh viên tự nhiên nó tự nhiên quá À, không có chú ý về cái cách ăn mặc đầu tóc không có chú ý gì hết trơn ngày xưa tóc em nghệ sĩ để cái mái mà nó che hết nguyên khuôn mặt mà ừ. mồ hôi mồ kê à, mình đúng là dơ đúng là dơ dơ đó dơ thì, <laughs> dơ thì... móc móc nó cũ cũ dạ đúng rồi nhìn nó à. dơ dơ lắm còn à, em á thì nhìn bà xã thấy trời sao gì mà chỉnh chu gọn gàng quá em thấy lần đầu tiên ở trong trường khoa học tự nhiên mà có một nữ sinh viên mặc đồ bó vô quần thời của em cách đây 10 năm không không có ai vậy hết ừ. em gặp bạn này cái là em thích bạn liền không dạ không nó nó không phải là đùng một cái à. mà ờ. mình uh, thấy là nó bất bình thường mà nó ừ. sẽ trải qua nhiều cái sự phát hiện nhỏ nhỏ nhỏ Đã. Dạ. thì cái phát hiện đầu tiên thảo luận về cách mặc đồ của cái chương trình <laughs> nãy giờ dương kể thì các anh chị cũng nghe là em ờ, là có bị bệnh là điệu bẩm sinh đó, nghĩa là em rất là điệu cho nên nó là sẽ gây được ấn tượng với dương là vì vì em điệu hơn các bạn ừ. chương trình người ta có 3 tiếng à và tụi em thống nhất là mặc ba bộ đồ ban đầu dương đề nghị thì rất là mắc cỡ sợ dạ. em không chịu nhưng mà em nghe ba bộ đồ em mừng quá tại vì tại vì mình mình được điệu dạ đúng rồi thích quá cho nên đó là đó là cái đầu tiên mình hợp ý nhau là ừ. mình rất là thích đẹp mình rất là thích rồi. À, chỉnh chu vậy thì là bao nhiêu lâu sau cái lần mà tự nhiên đó thì tụi em à, có một cái cuộc gặp gỡ riêng để mà chính thức giống như mình để ý nhau á thì có một lần à, em nhắn tin với Dương là em đi làm về tối thì à, Dương nói là sẽ đón em về ừ. cho nên đó là Dương chở em về thì hai đứa ngồi ngoài lề đường ở gần cái khu em ở thì à, đó lần đầu tiên à, gọi là ngoài công việc và ngoài cái việc đi học thì gặp nhau ừ. bên ngoài lúc đó là có tỏ tình luôn không Dương chưa anh chưa cái ngày tỏ tình đặc biệt lắm cái ngày em chính thức tỏ tình là ngày Noel à, ngày Noel năm rồi ngày Noel wow. vừa rồi chính là kỷ niệm à, chín năm, 9 năm Ủa? ngày quen nhau wow. 9 năm dạ. 9 năm luôn chín năm quen nhau rồi tới oh. sao nè tỏ tình có gì đặc biệt không nè à, em thức đêm thức hôm làm quà handmade rồi tặng bạn mấy con bò sữa bằng giấy lúc cảm nhận của em sao nói tại sao không tặng là con chim sơn ca đúng rồi đó hay là xếp con gì đó mà xếp ngay con bò dương là mối tình đầu của em mà cho nên lúc đó có người có tỏ tình với mình là mừng quá rồi cho nên <laughs> không quan tâm đến quà là gì luôn để ý trâu hay bò hay là ngựa dạ. hay là cái gì luôn nói chung là mình mình mình nhận trong lòng rồi nhưng mình không nói ra không nói thành lời luôn dạ <laughs> coi như là chấp nhận em cũng hiểu là bạn dạ. này đồng ý thôi dạ đúng Nhẫn qua mà chị như là ngày xưa không có nắm tay nhưng mà có có có hôn gió được không dạ có hôn gió hả dạ. trời đất ơi hôn gió bà nội ơi vậy hả à. <laughs> hay là à, vậy hả trời ơi là trời rồi cái nấc thứ nhì là bao lâu thì em mới được nắm tay rồi em mới được đặt cái luôn đặt cái cái cái bờ môi của em lên gò má của chị chắc cũng phải cả tiếng sau dạ. dạ. lâu quá lâu quá chị tưởng nó nói là tháng sau hay năm không, sau mình cũng nghĩ vậy luôn á dạ hôn tóc hôn tóc dạ, hôn tóc à, thôi ờ, hai tháng sau hai tháng, hai tháng, tháng sau, là, mấy hôn môi à hôn à, môi hôn má thì em chồng không... em là hay quên á hai tháng sau là hôn má sáu à. tháng sau mới hôn môi à. rồi đó nhưng mà là có lúc nào mà giận hờn nhau đến độ phải đứt đoạn không dạ giận một lần à. em cũng không nhớ lý do tại sao nhưng mà cũng giận nhau một tuần cũng cảm thấy là buồn là tổn thương lắm nhưng mà cũng do là tụi em quen nhau từ ban đầu á là lý trí đi, đi trước tình cảm ừ. thành thử ra là suy đi nghĩ lại thì cũng không có ai hợp với mình bằng người này à. rồi bên này họ cũng nghĩ vậy à. cho nên nó là ráng lắm mới được một tuần giận nhau mới được một tuần à. rồi xong đó là ở ờ, quê luôn dạ và em đềm cho tới ngày cưới luôn <laughs> rồi vậy là hai đứa giữ gìn với nhau cho tới ngày lấy ngày làm đám cưới luôn dạ, dạ. đúng rồi như vậy là trước đó là cũng không sống thử không gì hết luôn tụi em làm ăn chung rồi chung rất là nhiều cái về tiền bạc tất cả mọi thứ ừ. nhưng mà chỉ là giữ gìn à, cái à, giữ chuyện quan hệ cái thôi em ơi cái đêm tân hôn vui không em dạ không <laughs> sao vui được chú làm cái chương trình chương trình này bao nhiêu năm rồi là chú phải hiểu là cái kiểu giữ gìn đó là đêm tân hôn là chớt quớt dạ chất quất chất quất luôn là do ông xỉn thì hai đứa tỉnh quá nên chất quất à um, <laughs> chắc cũng phải hai ba tuần gì đó sau rất là nhiều sự cố gắng và đúng là ừ. cố gắng luôn đó rồi gắng. có có cả lo sợ nữa ừ. rồi mình cảm thấy mình cái cái này mình mình mình chia sẻ kiểu kiểu đàn ông với không sao à, cả à, anh thuận đó ờ, à. Ờ. kiểu là là chưa có gì hết ừ. đúng không chị cho nên là nó rất là khó ừ, khó lắm khi về hỏi mẹ rồi ờ, hỏi bạn rồi, rồi ờ, hỏi những người đi trước ủa làm sao làm sao làm sao xí, xí, xí. em phải hỏi ba chứ sao hỏi mẹ Ê, em cũng biết tại sao không có hình bóng của ba ở trong trong trong cái câu chuyện này chỉ có mẹ hỏi mẹ thôi. mẹ cũng bó ờ. tay hỏi ba còn bạn này mới hỏi mẹ nè rồi hỏi chuyên gia nữa hỏi, hỏi chuyên... bà trong đó em cũng thấy sao sao sao mình dở quá vậy cái này gì nó do mình không thí dụ như mình mình mình ảo ảo cái là được rồi ừ. nhưng mình mình sợ mình sợ ờ, chỉ đau ừ. tức là mình cứ cứ không có cứ sao quân sao quân à, quân sao quân hoài thôi rồi cuối cùng cũng ráng và cũng được ba ba tuần gần tháng ba tuần sau mới có đêm tân hôn dạ đúng đúng nghĩa dạ, trọn dạ, vẹn đúng, dạ, rồi. đúng, dạ, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, còn em sao có về hỏi mẹ không dạ không em thì uh em cứ im lặng thôi <laughs> nhưng mà rồi á trong 3 tuần lễ mà sầu quần sầu quần chưa đâu vô với đâu á <laughs> dạ. em có bị hoang mang lo sợ dạ không em thì là tâm lý em lúc nào cũng vui vẻ lạc quan á với lại là em lo đi chơi em lo lên kế hoạch để em được hưởng tuần trăng mật tức là trong 3 tuần trăng ờ, để chuẩn bị lên kế hoạch đó anh thì không không được nhưng mà ờ, trước khi đi là cũng được rồi à, rồi xong rồi đi cái đó là dính luôn dính bầu, bầu luôn bầu luôn oh. một lần duy nhất và từ đó là chỉ vậy là coi như là từ lúc <laughs> cưới cho tới lúc đẻ mà đẻ con xong là phải kiêng nữa ờ ừ. coi như tổng Trời. cộng hai lần Trời <laughs> Tụi em chỉ mới tân hôn đâu đó chừng năm đổ lại đây à. Mà con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 3 tuổi rồi anh 3 tuổi dạ. rồi ha Dạ Dễ thương quá rồi bây giờ chúng ta à, đến Sang với cái phần, cái phần là... rất là hấp dẫn nha Nãy giờ anh thấy chồng em á <laughs> Nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn rất lịch thiệp vậy Không biết anh ấy có nhiều tật xấu không ạ? Chồng em thì à, hay bề bộn, nghĩa là về là giày bỏ nơi vớ bỏ nẻo. Ờ, cái bàn làm việc của chồng em á mà nó sạch được quá 3 tiếng là em phải làm mà tiệc chúc mừng á vì <laughs> lên ngồi cái là nó tùm lum hết à. Nghĩa là ông ông để ông quăng sách vở để dạ bừa bộn đúng không dạ đúng rồi cái ba lô chồng em mà mở ra là coi như là giống như túi Doraemon không thiếu cái gì hết nhưng mà em thì à, đừng có là em thoải mái cho nên đó là chồng em dậy thì em cũng thấy thoải mái ok luôn không sao hết hai vợ em chồng em mà đi du lịch về là hai cái vali là cái vali bỏ chỗ này cái vali bỏ chỗ kia rồi cứ lôi đồ ra mặt hết thì cất vali thôi chứ cũng không <laughs> nhưng mà em có bừa bộn không dạ em có bừa bộn giống như ảnh không em thì uh, em không bừa bộn như ảnh nhưng mà em cũng không phải là người quá chi ly ừ. trong uh, trong mọi thứ ừ. Ừ. ừ, còn, gì nữa nè ừ còn thật xấu gì có giống Nobita không dạ Quên chồng em là sao? Quên quên số 1 luôn nhưng mà may quá em số độc đắc à <laughs> em quên giỏi hơn chồng em <laughs> quên hơn quên hơn tiếp tục này chồng em cọc nhưng mà em có thuốc trị thật ra là chồng em cọc thì em giả ngu giả ngơ coi như không biết gì hết xong rồi lấy hồi là quên luôn thế là ừ. xong quên là mới cọc luôn á <laughs> thật sự luôn là kể tính kể tính tốt thì em kể rất là nhiều vậy em có mong muốn chồng em thay đổi gì không em ờ, thì em thấy như vậy là là được rồi ừ, quá dạ. tốt vậy dạ. dạ. thấy em đó dương nói chung thì ờ, em cũng có một cái hội bạn thân là cái nơi mà em hay chia sẻ những cái tật xấu của bà xã mấy bạn em cũng có bà xã hết về kể với nhau thì mới phát hiện một điều đó là cái tật xấu của mấy bà xã của mình thực ra nó ai cũng có y chang dạ. luôn á cái đầu tiên là cái mà em cảm thấy ờ, khó chịu nhất nó làm cho em nhiều cảm xúc tiêu cực nhất đó là cái chuyện mà phủ nhận tất cả những cái gì mình đã làm cái này nói được không ta <laughs> chồng đi làm về thì phải đưa tiền chợ đó cứ đưa đường chợ đi đường chợ đi đường chợ vậy nhưng mà mỗi lần mà giận lên chút xíu á nha là là anh không có lo gì được cho em hết trơn anh không có cho em cái đồng nào hết trơn đó kiểu vậy là quên nó bị tính hay quên <laughs> cầm tiền xong là không nhớ mình cầm tiền của ai luôn dạ đúng rồi xong cái đó mới đưa hồi hồi chiều ờ, đó bây giờ kể nữa có chút xíu vậy mà, mà cũng lại. kể nữa kể quá trời kể luôn đó kiểu vậy rồi một cái ha rồi cái cái cái thứ hai đó là cái này gọi là quy tắc con số 4 mà bi, ừ. mãi tới bây giờ em mới học được chứ ngày xưa ừ. đâu có biết ừ. cho nên là luôn luôn gặp rắc rối mỗi lần mà giận nhau ấy bả nằm xoay vô tường ừ. còn em phải nói em ơi cho ôm cái nha thôi đừng, đừng có đụng vô thôi cho ôm cái đi mà thôi đừng có đụng vô mình muốn ôm rồi đó cái vợ mình mới nói không cái này em nghiêm túc tại vì bây giờ em mệt á nếu mà anh cứ đụng vô người em như vậy nhiều á thì à, em sẽ không có ngủ được cho nên là ừ. nếu mà anh muốn á thì à, nói chuyện sao bây giờ không đụng vô em ừ. nghe nghiêm túc quá em tưởng thiệt ừ. cái thế là em ngủ luôn cái sáng mai tại sao anh không ôm em cái em, ủa anh mới được đâu không được anh phải nhớ quy tắc con số 4 phải năn nỉ 4 lần <laughs> tới cái lần thứ năm mà em vẫn như vậy thì mới là thật đó thì đó là cái mà em học được thì thì thì à. có như Sao đó bớt cái... xuống hai lần cho đỡ mệt <laughs> bớt xuống đi ta đi chợ tôi còn trả giá mà chứ nhiều khi mình thoải mái quá cũng đâu có đường chị <laughs> nhưng mà mình bây giờ phải từ... làm nư chứ từ từ cái con số 4 nó nó lờn số năm, số 6 này kia là có nhiều cái chiêu trò khác nữa cái đó là à. cái cái cái thứ hai này lại có lần em mệt nữa nè cơm có một ngày đẹp trời nọ cái tự nhiên cái cảm thấy khó ăn khó ở à, cảm thấy hay cáu gắt lúc đó mình biết là giận rồi mình cảm nhận được cái mình hỏi ờ, em giận anh gì hả đâu có giận gì đâu sau mãi sau này mình mới biết là ồ hình như đã lâu rồi mình không có chuyện ấy ừ. Dạ, tại cái lúc đó là lúc mới cưới cũng lo toan nhiều thứ lắm rồi ừ. mới dọn ra riêng có rất là nhiều gánh nặng phải lo mà đùng cái có bầu nữa cái nói à trời ơi thì ra là cái chuyện đó thì cho nên là mới khó nói ừ. đó chứ sau ờ, đó hiểu rồi thì lâu lâu em cũng mạnh dạn ừ. mà bây giờ chủ yếu là em đòi nhiều hơn <laughs> dạ. dạ. rồi bây giờ có mong à, muốn à, mong muốn thay đổi điều gì dạ, thay đổi gì không à, muốn thôi chứ cũng cũng hiểu là cái hoàn cảnh nó cũng khó tức là sáng sớm vợ nấu cơm à, mình ăn cơm chung vợ nhà chơi với con hết đi mình đi làm được rồi còn vợ đi làm cho vui một ngày 4 tiếng thôi một ngày ừ. 8 tiếng thôi đó rồi ờ, còn còn còn lại thì mình lo hết thì cái đó là cái mong muốn của em ừ, rồi ừ. là như vậy nhiêu thôi chị chị chị thấy gì nè chị có cảm giác thôi là hình như tụi em còn có một cái gì đó nó nó vẫn còn giữ kẻ với nhau á mặc dù là mình đã quen nhau tới 5 6 năm rồi mình ở với nhau 3 năm rưỡi rồi nhưng mà hai vợ chồng vẫn còn một cái gì đó nó nó nó nó nó, chưa phải là một nó vẫn còn cái sự giữ kẻ giữ kẻ với vợ giữ kẻ với chồng và giữ kẻ với mọi người xung quanh đó thì giữ kẻ với người xung quanh là ok là cái điều đó là nên phải bắt buộc nhưng mà em biết không vợ chồng nó có cái vui lắm khi mà em đã vượt qua được cái điều mà giữ kẻ với nhau á thì chị nói thiệt với em là cho đến thời điểm đó thì cái mảnh ghép kia cái nửa kia mới chính thức là một nửa của mình ừ. nó khớp á nó vô cái ngàm nó khớp và tự nhiên mình cảm thấy rằng là tất cả những cái gì mà xấu xí nhất mà mình cần phải ém đi mình cần phải gì cho mọi người đừng có thấy là mình chỉ có xả được với chồng mình thôi và ngược lại chồng chỉ có xả được với mình mà nó thoải mái nó nhẹ nhàng mà nó sung sướng lắm ừ. không có đó chị nói nghiêm túc em yeah. Dạ. cứ thử đi tại vì tại vì cái người mà đi với mình đến cuối cuộc đời là chồng là vợ mình thôi chứ cũng có ai nếu mà mình thực sự là một nửa của nhau yeah. Dạ. thì thành ra <clears throat> em thử cái cảm giác đó đi tức là tụi em đã rất nhiều những cảm xúc rồi yeah. Dạ. à, ờ, cái cảm giác rồi bây giờ tụi em tận hưởng thêm một cái cảm giác đó nữa là không giữ kẻ với nhau nữa đó là muốn là ánh đó ví dụ nha à lâu lắm rồi đó ví dụ như chị nói vậy không cần phải nói xa nói gần không cần phải tự hiểu à. <laughs> em, em, em, em hiểu chị không dạ, dạ. không cần phải tự hiểu tại vì như vậy nè những cái đó nó sẽ làm cái cái cái cái hưng phấn của chồng em nhiều hơn ừ. hoặc ngược lại hoặc ngược lại nha ờ tự nhiên ủa trời bà rất cần đến mình bà nó là hiểu bà rất là mê mình bà rất là muốn mình là tự nhiên cái hưng phấn nó dạ, nó, nó, nó nổi lên dạ, đúng, đúng không dạ, đúng. đó và ngược lại chồng cũng vậy đó đó thì thì chị chỉ góp ý vậy thôi dạ. em, em có vậy không có có luôn không không không có có, có bởi vì mấy hai đứa liên tiếp <laughs> anh hy vọng là sau chương trình này về dạ. các em nếu như vẫn còn có cái gì mà chưa chưa có thật sự là là có thể tỏa ra hết yeah. Dạ. đó bung xòe ra hết á thì hy vọng sau chương trình này về thì hai vợ chồng xòe. sẽ không còn không còn có một cái gì đó kẻ không có gì cái gì đó giữ nữa hết yeah. nghe yeah. cứ ừ. nói hết nghe yeah, dạ vâng. rồi cảm ơn